Hôm nay chúng ta cùng nhau học một cái bài kinh được xem là quan trọng mà cũng là cốt lõi của Phật giáo của những người mà cầu cái đạo giải thoát. Quý vị à, quan hỷ uh, chánh niệm một chút, bình tĩnh một chút để không có phiền khi mà tôi nói thật một số chuyện à, bởi vì lẽ ra thì giảng thẳng vô trong kinh mà mắc thì phải đi một vòng rồi còn xin lỗi trước là làm sao là bởi vì nó có chuyện quan trọng mà tôi cho là cần thiết bắt buộc chúng tôi phải nhắc đến đó là thí dụ như bên Phật giáo Nam Tông mình á mình nói là cái kinh niệm xứ á, là cái cốt lõi của Phật pháp là cái con đường duy nhất Ờ, dẫn đến ờ, giải thoát mà trong khi có người hỏi tôi tại sao mà chỉ có một mấy bài tứ niệm xứ thôi trước mắt có hai bài rất là nổi tiếng đó là bài kinh đại niệm xứ mà trong trường bộ và kinh niệm xứ ở trong trung bộ chỉ có hai bài đó nếu hai bài này quan trọng thì tại sao mình chỉ có hai thôi nếu mà pháp môn tứ niệm xứ quan trọng tại sao chỉ có hai thì tôi xin trả lời ngay đó là nhắc đích danh á kinh tứ niệm xứ nhắc đích danh thì mình thấy có hai nhưng mà được nhắc nhở tới đó à, nhắc tới mình phân tích đầy đủ thì chỉ có hai nhưng mà nhắc tới hoặc là cái tinh thần mà bàn bạc khắp trong ba tạng ừ, kinh luật và tỳ đàm ừ, thì phải nói là cái tinh thần à, của tứ niệm xứ là nó bàn bạc khắp nơi bất cứ chỗ nào Đức Thế Tôn nói về quẩn năm quẩn 12 xứ 18 giới về bốn đế thì chỗ đó Đức Thế Tôn đang nói về pháp môn tinh niệm xứ trong khi đó tại sao nãy tôi phải xin lỗi trước là bởi vì tôi rất là ngạc nhiên và sau đó là một cái chạnh lòng là 95% người Việt Nam và người Tàu khi mà tìm đến Phật pháp <coughs> rõ ràng là do thiếu duyên họ cứ bị nhồi nhét tuyên truyền cái pháp môn mà tịnh độ niệm lục tự di đà niệm cái kinh là bạch y thần chú quan thế âm mà các vị nào mà có bỏ chút thời gian ra để mình đọc kinh điển các vị sẽ thấy rằng đó, trong toàn bộ hán tạng rồi kể cả pali tạng Bali thì khỏi nói là kinh Bali khỏi nói mình nói kinh hán tạng cái kinh nào mà nhắc tới a di đà đó quý vị coi cái, cái tin nghĩa là nhắc tới cái nhắc đến đến cái tên gọi đó là đã hiếm rồi còn nhắc đến cái pháp môn mà tập trung réo gọi một người nào đó để mà cầu giải thoát thì cái này đó là coi như tôi dám khẳng định quý vị nếu quý vị không tin chúng tôi ừ, thì quý vị đến hỏi những vị ừ, danh tăng nào của bên bắc tông hỏi hỏi thiệt họ có đúng như vậy hay không nó có ông đông tông nói như vậy ông nói là ngoại trừ ra cái kinh vô lượng thọ thì không có muốn, tìm một cái chỗ nào đó mà gọi là kêu gọi cái tinh thần mà tu tập cái kiểu đó, đó là tôi e là không có có nghĩa là cứ réo gọi ai đó rồi rồi rồi, rồi được giải thoát thì không dạ. chỉ nó có trong cái kinh kia thôi trong cái kinh tứ niệm xứ là khác kinh tứ niệm xứ thì đức phật là xác định đây là đó, con đường duy nhất dẫn đến giải thoát thì cái tinh thần của kinh tứ niệm xứ nó bàn bạc khắp cả ba tạng bởi giờ nãy trước khi chúng tôi nói chúng tôi có xin lỗi trước là chúng tôi không hề có ý bài xích nhưng mà xin bà con việt nam lưu ý dùm điểm đó nếu quả thật cái pháp môn tịnh độ mà nó quan trọng á hả nó hữu ích nó lợi lạc như vậy đó, thì ít ra đó cái tinh thần của của cái cái cái cái pháp môn đó phải bàn bạc khắp cả kinh điển có đâu mà chỉ có trong một cái bài kinh nhỏ xíu cực kỳ ngắn ngủi rồi thì thôi ngoài bài kinh nó ra là tìm một cái nơi nào đó trong kinh điển mà nhắc lại cái tinh thần tu tập kiểu đó thì lại không thấy nữa còn kinh tứ niệm xứ lại khác ngoài những cái bài kinh nhắc đích danh phân nhắc đích danh và phân tích rộng sâu về pháp môn tứ niệm xứ thì chúng ta có thể tìm thấy cái sự bàn bạc phản phất à, lãng vãng của cái kinh này khắp cả ba tạng ừ. nhớ nha trước khi mà giảng sâu chúng ta phải nói trước cái chuyện đó một chút để, để, và xác nhận một chuyện nữa đó là bản thân chúng tôi người đang hầu chuyện cùng quý vị tôi không phải là hành giả chuyên nghiệp chứ đừng có nói là thiền sư ờ, cũng không phải là pháp sư tam tạng đừng nói gì là thánh nhân nhưng mà các vị hỏi tôi về chứ cái gì ông cũng không hết vậy ông lấy ông dựa vào đâu ông lấy cái căn cứ nào mà ông tin phật thì tôi xin thưa thế này tôi tin phật á có bốn chuyện thôi tôi tin bằng cái cái phàm phu của tôi đó tôi tin bốn chuyện chuyện thứ nhất phật dạy cái gì ở đời này nó cũng vô thường hết thì trong cái kém cỏi của mình tôi, tôi thấy hình như đúng tôi thấy hình như đúng bởi vì bây giờ quý vị nói với tôi là vàng ngọc kim cương là quý hiếm là lâu bền là không bị oxy hóa gì tôi cũng cần biết mà tôi chỉ biết một chuyện thôi là khoa học xác nhận rằng sẽ có một ngày trái đất này nó không còn nữa sẽ có một ngày mà mặt trời không còn nữa và trước mắt là sẽ có một ngày cái cục thịt mấy chục kilo của tôi nè nó không còn nữa thì tôi hỏi ba cái đó là, là đủ rồi Đấy, mặt trời rồi mặt trăng rồi trái đất rồi cái tâm thân này của tôi mà chắc chắn nó sẽ có một ngày nó không còn nữa thì tôi thấy hình như đức phật nói đúng đức phật này dạy cái gì cũng vô thường hết à, cho thứ nhất là tôi tin đức phật cái chỗ đó mà cái gì vô thường thì cái đó không phải của tôi bởi vì tôi đâu có muốn nó phải mất mát chia ly rồi hư hao băng hoại tôi đâu có thích cái chuyện đó nhưng mà nó vẫn cứ theo duyên mà nó diễn ra xảy ra à như vậy thì từ cái chỗ tôi tin cái lý vô thường tôi tin luôn cái lý vô ngã ừ. không có gì của tôi hết do duyên mà có có rồi bị mất ừ, cho nên chuyện đầu tiên tôi tin Phật ở chỗ đó là giảng về lý vô ngã lý vô ngã vô thường thứ hai tôi tin Phật ở điểm đó ngài nói rằng mình phải chịu trách nhiệm những gì mình nói mình nghe à, mình nói mình làm mình suy tư thì tôi nhắc lại tôi vẫn là một người vào dốt nát nói thiệt chứ không phải là kiểu khiêm tốn cái biết của mình nó chẳng là cái gì trong trời đất này đâu ừ thì tôi cứ tôi, cứ, tôi cứ đem cái khờ ngu của mình cái dốt của mình á mà tôi hiểu cái lời Phật đó là người nói người nói mình là cái nghiệp lý cái lý nhân quả người nói mình phải chịu trách nhiệm những gì mình làm hãy mình làm chuyện tầm bậy lúc nào mình cũng phải bị khổ bị ừ, rắc rối hết á còn mình mà làm chuyện lành chuyện tốt chuyện thiện thì chắc chắn là mình vui tôi một lần nữa tôi lại tin chuyện này cái chuyện thứ nhất là ngài nói là cái gì cũng vô ngã vô thường tôi tin mình điểm thứ hai ngài dạy rằng là mình phải chịu trách nhiệm gì mình làm à, mình làm tốt làm thiện làm lành thì mình được an lạc còn mà làm bậy làm xấu làm ác là mình không thể an lạc được cái chuyện là tôi bằng cái kiểm nghiệm của bản thân thấy hình như là đúng nữa nữa hình như đúng cái điều này đúng à, hình như đúng Tào họ có một câu là cụ pháp triêu triêu lạc làm đúng không có phạm pháp phạm luật Ừ, thì sáng ngủ dậy vươn ra sung sướng cụ pháp tức là biết sợ đó biết sợ cái chuyện pháp luật đó hình hình hình à, hình luật đó. Ừ, triêu triêu là mỗi sáng à, morning morning cụ pháp triêu triêu lạc tức nghĩa là mình sống lành sống thiện thì sáng dậy dương gia sung sướng như em bé à, vậy là điều thứ hai phật dạy về cái lý nhân quả tôi thấy hình như đúng rồi cái điều thứ ba Đức Phật xác nhận rằng là cái thế giới này nó đau khổ là do là cái khổ quả đó không có đáng kể bằng khổ nhân khổ quả thí dụ như do cái quả bỏng sẻn tôi nghèo do cái quả sắc xâm tôi bệnh à, do cái quả nói xấu người ta bây giờ tôi bị gán chữ lại đó là khổ quả nhưng mà cái khổ nhân cái này mới đúng nè khi mà một bậc thánh mà bị chửi một bậc thánh mà bị đói đó ngài mới khổ như phạt à phàm mà nó đói ha, nó bị đánh nó bị bệnh nó bị chửi nó mới khổ khổ nhiều hơn thánh sao thì ta à là bởi vì mấy cái nhân phiền não nó còn à, bị đánh bị chửi bị đói bị bệnh nó là quả quả xấu nó là quả phiền não nhưng mà cái quả đó nó làm khổ mình ít hơn là cái cái nhân phiền não cái quả phiền não thì thì cũng thấy, thấy ớn thiệt đó Phật cũng bị nạn này nạn kia nhưng mà cái đó nó không làm khổ nhà nhiều bằng cái nhân trước khi mình vì chúng sanh mình còn cái nhân phiền não cho nên bị đói bị chửi bị bệnh mình mình đón nhận nó bằng cái tâm phiền não nha cho nên chính cái phật này xác nhận rồi cái khổ đời này nó phần lớn là do mình phiền não bởi vì ngày ngày cũng còn bị này bị kia nhưng mà ngày mới khổ như mình mà cái khổ phiền não nó đến từ đâu ta cái tham cái sân cái si nó đến từ đâu quý vị học hành cao siêu quý vị nói là do vô minh do cái gì tôi không biết tôi nói theo cái tinh thần của tứ niệm xứ thất niệm phút giây nào mà anh thất niệm thì tôi hứa bảo đảm là anh khổ là cái chắc quý vị dắt lại cho tôi hai người quý vị nói đây là thằng tèo đây là thằng tí cái thằng tèo là coi như là nó nó là đẹp trai khỏe mạnh học giỏi đào hoa ha làm ăn là may mắn suôn sẻ thuận lợi có điều nó sống thất niệm đó là thằng tèo còn thằng tí thì coi như nó có một xào đất à à, trồng trọt qua màu kiếm sống lây lách nhưng mà nó là một thằng phật tử thứ thiệt nó là một hành giả tứ niệm xứ thứ thiệt thì tôi xin khẳng định với quý vị trước vong linh của mẹ tôi đó là tông trong thâm tâm tôi đó tôi tin thằng tí nó an lạc chỉ còn thằng tèo mà quý vị nói nó là nó đẹp trai nó khỏe mạnh nó đào hoa nó có tiền nhưng mà nó thất niệm đó thì tôi xin hứa bảo đảm trong lòng tôi từ mà nãy tôi nói là trước vong linh mẹ tôi thì tôi phải nói trong lòng tôi nghĩ sao tôi nói vậy trong lòng tôi vẫn tin là thằng tí nó nghèo thì tôi nhiều tôi nó, nó cái sự an lạc của thằng tí tôi tin chứ thằng tèo tôi không tin tôi không tin tèo bởi vì nó giàu thiệt nhưng mà nó là chỉ cần nó thất niệm thôi một người sống thất niệm mà nói người an lạc tôi không cách nào tôi tin được Đấy. cho nên là là, là là là là nãy giờ tôi giảng kinh em xíu buổi vậy thấy tôi chưa giảng kinh tôi đi một vòng lớn để gì tôi đi một vòng lớn để rồi tôi không có giảng kinh này nữa ừ tôi nói cho biết trước vậy chứ đừng có ngồi mà nhắc nhắc tôi nha tôi giảng một vòng đó là tôi không thèm giảng kinh này nữa tôi giảng tại sao tôi tin phật tại sao cái kinh tứ niệm xứ đó là quan trọng đó, nếu nếu mà để ý kỹ sẽ thấy cái đó như vậy thì tôi tin phật là tin cái gì thứ nhất phật dạy đó là vạn pháp vô ngã vô thường thứ hai nó phật dạy cái, cái, cái lý nhân quả à, trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu tôi tin phật hai cái này, bây giờ tin tới cái thứ ba phật dạy đó là sống thất niệm là chỉ có khổ thôi à, phật dạy sống thất niệm là chỉ có khổ thôi ừ. như vậy thì tổng cộng ba điều này lại một là cái tâm tướng nè nhân quả nè ba là cái giá trị của chánh niệm à, thì ba cái này đó, một cái người tin phật thờ phật tu phật học phật theo phật là bắt buộc phải biết ba cái này mà một người mà biết ba cái này đó tin ba cái này biết ba cái này liếc mắt vô kinh tứ niệm xứ là sẽ thấy mình là tần dần ở trong đó à thì ra cái kinh tứ niệm xứ là cái kinh xác nhận ba điều đó xác nhận thứ nhất là trên đời này không có cái gì để mình bám víu được hết mình không có gì mình tin cậy được hết là bởi vì cái giống gì nó cũng vô thường nó có nó bỏ mình nha có bỏ mình cho dầu đó là một vị thánh ngày có tất cả những thiện pháp đó có là những cái pháp tánh ngày thành tựu trí tuệ đức hạnh cái gì rồi cũng có một ngày danh ngày sắc của ngày phải bỏ lại hết mà đi đó là thánh nhân nói chi là ba cái thứ tàu lao của phàm phu hả ba cái thứ mà sức khỏe rồi tiếng tâm rồi quyền lực quen biết quan hệ xã hội rồi tùm lum ấy đó nó sẽ có ngày bỏ hết cho nên là kinh tứ niệm xứ là cái cái phao để mà cái đám chết đuối mình bám được rồi mà sống nha và tôi xin nhắc lại một lần nữa quý vị có là xuất gia hay là tại gia quý vị có già hay là quý vị đang trẻ quý vị khỏe hay là đang bệnh à, cái chuyện đó là tôi không cần biết tới tôi chỉ cần một chuyện thôi đó là phúc thay cho kẻ nào có niềm tin có trí tuệ để sống chánh niệm và bất hạnh thay cho ai mà không có đủ niềm tin và trí tuệ để mà sống thất niệm nha sống thất niệm và còn có nhiều người đó họ có lẽ do thiếu phước hoặc là duyên chưa tới họ thắc mắc cái này họ nói mình tu là mình phải gọi là nghĩ tưởng tới phật à, réo gọi bồ tát à, thờ cúng cái gì nó linh thiêng nó cao siêu chứ có đâu mà tu gì đâu mà cứ quẩn quanh quẩn quanh trong ba cái hơi thở ra vô ra vô nó đó có đâu mà hay ừ. rồi ờ, chánh niệm là sao làm gì biết nấy buồn vui tốt xấu ra sao thì cũng cứ thọ đó mà dòm cái đó có đâu hay mình tu là phải tiếp xúc cái gì nó cao siêu nó thiêng liêng chứ còn ba cái vụ mà tóc lông móng răng da cái nó dơ thấy bà nghe là nó gớm rồi hả hơi thở của mình nó đã vô kệ đó nó là cái có cái gì mà phải dòm đó mình tu rồi mình để cái đầu mình nó hướng tới cái gì cao siêu nhưng mà xin thưa xin thưa các bà con chúng tôi nhớ chúng tôi đã nói ba ngàn lần đường vào rừng và đường ra rừng chỉ là một biết bà con trong rừng còn nhớ câu này không cái đường vô rừng á và cái đường ra rừng nó chỉ là một cái vấn đề là cái gương mặt của quý vị nó hướng về đâu gánh mắt của bà con mình nhìn về đâu giá cho nên các vị cứ đòi là tu là phải là réo gọi phật bồ tát tùm lum tôi xin thưa mấy vị đó họ cao siêu lắm đừng có đụng tới họ họ họ, họ có mắc mớ gì cái chuyện tu hành của mình hết trơn tôi biết nhiều người trong rất là sốc khi tôi nói là mấy vị đâu có mắc mớ gì mình là đúng không có mắc mớ gì hết. thì quý vị đó đã xong chuyện của người ta rồi nha cái chuyện mà đức phật mà ngài là toàn giác là chánh đẳng giác cái chuyện của ngài mắt mới mình hết á người ta là ông vua mình ăn mài nó mắt mới mình đó. cái mắt mới là gì nè ngài nói cái gì cái đó mới mắt mới đó dạ chứ còn quý vị nhớ giùm tôi cái chuyện mà ngài thành phật á ngài đã niết bàn rồi cái chuyện ngài thành á mình được cái gì trong cái thành đó nhưng mà cái quan trọng nhất là cái ngày dạy mình cái gì để cái đó mới quan trọng nha hoặc nói cách khác quý vị có là tỷ phú không tỷ phú cái gì nó, nó quan trọng mà cái quan trọng là quý vị có cho tôi được cái gì để cái đó mới quan trọng chứ còn trên thế giới thì có biết bao nhiêu tỷ phú rồi, rồi, rồi mình trong rơm mình có ăn, ăn chia được ừ, đồng xu các bạc nào đâu à, trên thế giới thì biết bao nhiêu tỷ phú à, cái chuyện đó cái chuyện là tỷ phú chuyện của người ta nha nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất ấy, là người ta có cho mình được cái gì hay không là một cho đây nó có hai một là người ta có cho mình hiện kim hiện vật hay là người ta có cho mình cái kinh nghiệm cho mình một cái lời khuyên gì hay không cho mình cái gương sống một cái cái cái cái cái, cái cách thức ừ, làm ăn nào đó để mà mình giàu như họ cái đó mới quan trọng chứ còn cái chuyện bản thân cái chuyện giàu của họ nó quan trọng nha thì ở đây cũng vậy cái pháp môn tứ niệm xứ mình liếc vào mình thấy ô sao mà gì không thấy bóng dáng của phật thánh bồ tát gì đây hết đúng vì sao là vì mình khổ bởi do chính cái bầy hầy bê bối bề bộn của mình cái đó là con đường đi vào rừng sanh tử mà tứ niệm xứ là cái pháp môn dạy mình nó nhìn lại cái bề bộn cái bụi bặm cái bê bối của mình để mà mình đi ra rừng nghe nghe thì ở đây tôi chỉ điểm mấy cái mà trong chánh kinh không có chỉ có một chú giải thôi và ngay bây giờ xin bà con đánh dùm tôi cái chữ này à. đại niệm xứ ha si lá nếu cần thêm một chữ nữa khánh hỷ tìm dùm ngay bây giờ bà con tìm dùm ngay bây giờ nha bà con tìm dùm ngay bây giờ rồi bà con post lên từ cái link nha cái link để đại niệm xứ Sri Lanka thì trong đó đó Ừ. là cái bài một cái quyển bộ quyển quyển kinh mà chú giải à, à, chú giải kinh đại niệm xứ mà của hai vị Silananda và ngài Mahasi ha, Mahasi bây giờ tôi giảng gì thì giảng cũng làm sao bằng bằng hai vị đại sư đó được nha nhớ nha coi liền coi liền và tôi xin nhắc trong râm một chuyện nữa bà con nào trong râm mà mắt mờ tai biết ha đầu óc lú lẫn nhớ dở hiểu chậm ha tay chân thì coi như là lọng cộng đầu óc thì lóng ngóng ha à, thì à, mượn hoặc là thuê mà chắc mượn thì đỡ tốn thuê thì tốn một chút thuê ai có cái giọng tốt tốt á à, thâu lại cái bộ quyển kinh này nè à, thâu lại quyển kinh này đó là nếu mình còn lái xe đó đi làm thì cứ nghe hoài còn không ờ, nhà đó coi con coi cháu đó, thay vì coi ba cái phim đại hàng ha thì mình cứ nấu bếp mình cứ dọn dẹp nhà cửa nhưng mà nó cái băng này cứ giãn cứ nghe điều điều điều điều điều điều gì đó nhưng mà không phải nghe là đủ nha tôi chỉ để tôi chỉ đồng ý cho quý vị nghe trong vòng 3 tháng thôi tối đa rồi sau đó phải thực tập còn nếu không nó vừa nghe thì vừa thực tập cũng tốt có nghĩa là mình nghe mình vừa làm việc mình nghe nghe xong rồi cái mình thấy cái giờ tới cái giờ nào mà mình ngồi được mình tới cái giờ nào mình kinh hành được tắt tắt máy bắt đầu ngồi vô thực tập <clears throat> thực tập thực tập cho đã xong rồi khi nào tới cái giờ nấu ăn rửa chén tới cái giờ quét nhà lau ô dọn quét bụi thì bắt đầu mở máy lên nghe tiếp nghe à, cái cách đó là cái cách phải nghe nghe hoài vậy đó à tôi có biết được một vài người quen. Họ thuộc là mấy trăm bản nhạc, nhạc vàng, nhạc sến. Chỉ có cái nhạc đỏ là họ không nhớ thôi. Dạ. Mà họ thuộc lòng mấy trăm bản như vậy, không phải là do họ cầm mà mấy cái tập nhạc họ học thuộc lòng không phải mà họ nhờ họ nghe quý vị có tin không biết trung trung có ai tin cái chuyện đó không ta tin cái chuyện là có người Việt Nam thuộc mấy trăm bản nhạc hát được luôn dĩ nhiên dễ ẹt không dễ ẹt hát không ai bằng ca sĩ nhưng mà họ thuộc lòng luôn hát karaoke karaoke đó hát y chang trong kinh luôn ừ. mà chỉ có nghe thôi thì tôi hỏi tại sao mà mấy trăm bản nhạc rùi bu tào lao trời ơi mà, mà người ta thuộc lòng bằng cái cách nghe được thì tại sao mà mấy cái tài liệu kinh điển quan trọng mà mình không có nhét vô cái đầu bư của mình được nha cho nên đó là nghĩ bà con là giới thiệu bà con cái bộ kinh này nè à, là bộ kinh mà bà con phải đọc rồi bây giờ đó bây giờ cái tôi tặng bà con thêm cái này à, tặng tặng thêm vài cái điều ngộ ngộ nữa thôi tại sao à, tại sao chỉ có bốn niệm xứ mà không ít hoặc nhiều hơn thì trong đây mới nói rằng là à, danh sách à, phân tích chừng đó à, đã đủ cho các cái hạng chúng sanh làm sao bây giờ bắt đầu tôi giảng bắt đầu vô giảng giảng chánh kinh nha toàn bộ cái vũ trụ này từ trăng sao hoa lá cây cỏ đất đá kinh rạch sông ngồi ha con người súc vật chim muôn nhà cửa xe cộ dòng vàng kim cương ngọc xoàn hổ phách mã não phỉ thúy vân vân ừ. tất cả đều nằm ở trong danh sắc danh tức là tất cả những gì nó thuộc về tâm linh thuộc về tinh thần còn sắc là tất cả những gì nó thuộc về vật chất nha về vật chất gọi là sắc sắc pháp ừ mà mình á chúng sanh phàm phu trong đời này mà tại sao mà cứ lòng vòng lòng vòng mà đi lên đi xuống ngầu thì làm phạm thiên rồi ngầu thì làm ừ, trùng làm dế làm vua chúa ăn mài du đản à, kỹ nữ rồi mệnh phụ phu nhân hoa hậu rồi hồi thì bắt đầu làm diêm chóc trùng dế cứ vòng vòng vòng vòng làm sao là bởi vì mình còn thích ở trong danh sách à cái hạng mà thấp á thì nó mê trong ờ, sắc thinh khí vị xúc thuộc về vật chất còn cái hạng mà nó cao hơn chút á, thì nó khoái ngồi thiền để mà có hào quang để sống lâu để có thành thông ừ. mà cứ như vậy đó mà cứ trồi lên lặn xuống trồi lên mà lặn xuống trong vô số kiếp luân hồi cái thời gian sanh tử nó nhiều đến mức mà Phật dạy cái máu mình đổ ra cho ờ, cái dòng luân hồi đó máu tai nạn máu do bệnh hoạn do này kia vân vân máu đó nó nhiều hơn nước trong bốn biển mỗi người đó nha mỗi người cái sữa mẹ mà mình bú trong dòng lưng hầu của mỗi người đó nó nhiều hơn nước trong bốn biển mồ hôi rồi nước mắt mà mình đổ ra trong dòng lưng hầu của mỗi người đó nó nhiều hơn bốn biển nó nhiều như vậy đó nha mà tại sao nó nhiều nó nhiều dữ thầm như vậy mà giờ mình còn ở đây là tại vì mình còn mê trong danh sắc à cứ hồi thì mê trong vật chất hồi mê trong cái đời sống tinh thần à, đời sống tinh thần là gì đời sống tinh thần là thiền định đó à, thiền định đó. mê cái thiền định ngồi phê quá mát lạnh rùng mình lạnh xương sống nổi da gà mà cứ cái đó là mê là chết về phạm thiên ở trên ở hết tuổi thọ nó lọt xuống đây lọt xuống cái cõi dục tiếp tục tiếp tục cũng thích đe, đe, ăn ngon mặc đẹp chăn ấm nệm êm tiếp tục rồi nó thích thì đã thì thường thường nó hưởng nhưng mà ít ai vừa hưởng vừa làm làm lành lắm thường hưởng là lo làm làm gì tầm bậy không à sạc xâm trộm cắp lừa đảo rồi đó ừ. cứ hưởng mà làm tầm bậy thì đọa bốn đường khổ hưởng mà biết làm lành á thì sẽ làm dục thiên để phải ghi hưởng thụ vật chất mà không làm thiện ấy, thì bị đọa à, bốn đường khổ hưởng thụ vật chất ha mà làm thiện ấy, thì sanh lại các cõi nhân thiên dục giới yeah. Dạ nhàm chán vật chất rồi tu thiền định á, à, thì sanh làm phạm thiên à, hết tuổi thọ trên đó lại rớt xuống cõi dục như cũ à, cứ thế cứ nhớ nhiều đó cứ nhớ nhiều đó như vậy thì quẩn quanh á phàm phu á phàm phu á là đam mê trong trong danh sắc, à rồi tùy nghiệp thiện ác mà sanh về đâu tu tứ niệm xứ là nhàm chán danh sắc. và bây giờ từ từ tôi siết dòng dây lại siết là siết lại để cho bà con hiểu đó nhớ nha tu mình cứ, cứ, cứ quý vị cứ thấy tôi sao tôi giảng rồi tôi cứ đi xa cái tôi gom nó lại xa cái tôi kéo vô vô nó lại tôi đi vòng mà tôi gom nó lại đó bây giờ nó thấy tôi niệm xứ là vậy mà tại sao mà chỉ có bốn niệm xứ mà không có ba không có năm là tại vì danh sách phân tích như vậy là đã vừa đủ cho các cái hạng chúng sinh đủ là sao là đức phật nhà phân tích làm sao đó mà cho người ta chán cái danh sách này mà tại sao phải chán đã nói rồi bởi vì cái đam mê danh sắc là là tái sanh mà người ta đã nói rõ luôn đam mê sắc pháp từ đam mê vật chất ấy, mà có làm thiện ấy, thì sanh về nhân thiên nghiệp giới à, mà không làm thiện đó, thì bị sanh về bốn đường khổ đó là đam mê sắc còn đam mê danh pháp là đam mê đời sống tinh thần ấy, thì tu thiền về phạm thiên mà lên đó là nó hết tuổi thọ rồi nó rớt một cái đầu xuống thẳng ngay cõi dục mà trở lại cõi dục thì cũng con đường cũ nữa cứ hãy có làm thiện ấy, thì được làm nhân viên còn mà làm ác á, thì xuống bốn đường khổ tôi có nhắc cho quý vị quý, quý nhắc cho quý vị thuộc lòng mà đến nó, nó chán luôn tôi những chán tôi mà chán luôn thấy xanh đó. nó cứ nhiều nó cứ làm tới làm lui hoài vậy đó ừ. mà mình tu tứ niệm xứ là gì là để nhàn chán danh sạch à. cái thứ nhất là cái thân quán niệm xứ á hả thầy quán niệm xứ đó là cái thầy quán niệm xứ là quan sát thân này là gì à, và đang ra sao một cái là what và how có phân biệt được hai cái này không thân này là gì là what what is rồi how is nó đang ra sao là gì là sao biết nó đó là đất nước lửa gió đó là biết theo chân đế ừ. biết theo chân đế đó à, là thân này gồm đất nước lửa gió ừ. biết theo tục đế chế định á thì thân này chỉ là 32 món quế trượt hiểu không ta có hiểu không ta alo có nghe kịp không khổ thiệt kìa thân quán niệm xứ là là biết thân này là gì à, và đang ra sao thì bây giờ tôi đang giải thích cái là gì chứ cái đó là gì thì cái là gì nó gồm có hai là gì mà theo chân đế đó thì nó gồm là đất nước lửa gió thôi còn mà là gì mà theo tục đế đó thì nó gồm ba hai món dơ đó ba hai món dơ rồi nhớ nha ba hai món dơ là gì tóc lông mông răng da thịt gân xương tỷ thận tim gan mật đạm mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu nước đạm nước nhất có một cái thì nó sờ được có một cái thì mình cảm được nhưng mà đại khái là hoa hậu người mẫu ăn mài cùi đuôi gì cũng cần biết mình chỉ cần cái, cái bánh xe mà nó nghiến lên một cái rồi đó thì nó là một đống bầy nhây giống nhau y chang ừ. còn không nữa đi vô trong cái phòng mổ xác khi mà người ta mà đưa cái mũi cái dao mổ mà người ta tách nó ra một cái rồi đó là mình là khỏi ăn cơm luôn nha rồi quý vị sẽ hỏi tôi tại sao mà du động sư mà sao du biết cái chuyện đó thì tôi xin nói rõ tôi có nhiều cơ hội để tôi biết thứ nhất là mình vô mấy cái viện bảo tàng mà về cơ thể học về anatomy đó về giải phẫu đó ha bên thái tôi chúng tôi có đi coi bên new york chúng tôi có đi coi tức là vô đó là mình là mình nhìn nó là mình thấy mình e để cho mình coi những cái lá phổi cái lá phổi thiệt đó lá phổi của người bị ung thư ung thư phổi rồi cái bao tử của người bị ung thư còn bao tử bình thường nó làm sao bao tử ung thư nó làm sao cái phổi bình thường nó làm sao cái phổi ung thư nó làm sao rồi cái quá trình hình thành của một cái phôi cái phôi thí dụ như một đứa bé mà nó một hai tuần nó ra làm sao rồi một hai tháng nó ra làm sao rồi bốn năm tháng nó ra làm sao à, đại khái như vậy rồi cái cơ thể mà coi như là nó bị nhiễm độc đó, nó ra làm sao cơ thể chết cháy nó cái phản ứng nó ra làm sao Vậy. thì mình có gì mình thấy cái đó mình mới thấy à thì ra là đẹp xấu ha già trẻ nam nữ mà cứ mà nó, nó, nó nói tới mất rồi đó thì nó là nó lạnh xương sống nha mà quý vị còn nghĩ cái này quý vị còn ớn nữa là mình á, mình ăn đồ lòng của con này con kia mình mua gan heo gan bò về mình ăn mà đôi khi bản thân mình á thì cái gan mình mới nó có bị một chút là mình đau mình chịu không nổi gan nhiễm mỡ à, rồi gan mà bị à, cái gì đó gan à, siêu vi b c f gì đó à. thì đại khái đó là mình ngồi mình nghĩ con bò con trâu mình ăn của nó rồi còn mình đó, thì mình đi chăm sóc ngược lại cái gan mình bằng các cái thứ thuốc men à, cho nên nhớ ngồi quán tưởng nó thế mà ớn nha ớn đấy. cho nên là thứ nhất là tu ta thân quá niệm xứ là để biết rõ cái thân này nó là cái gì thì cái cái là này nó gồm cái hai một là là mà theo chế định thì gồm 32 món giờ còn là mà theo chân đế đó thì nó chỉ là đất nước lửa gió thôi giống nó theo tùng thế gian là cái quá quá chất à, nước là H2O là hydro và oxy oxygen hả? à, trong khi đó đó mà cái nước mà ở ngoài đời mình mình hiểu đó là nước cam nước chanh cà phê rồi nước chè nước cháo nước mưa nước lạnh nước cống à, à đó là nước theo thế gian ở ngoài bên ngoài phòng lab và ngoài phòng thí nghiệm nhưng mà trong phòng thí nghiệm mình hiểu người ta nước chỉ có hai thôi à, thì ở đây Atidam cũng vậy theo trong Atidam thì nước cái thân này đó nó rốt ráo nó chỉ gồm có bốn thôi đó là đất nước lửa gió nhưng mà nói theo thế gian đó thì nó, nó gồm theo nó gồm những cái món dơ bườm 30 mà sẽ dĩ gọi là kể 32 món dơ là có thể kể hơn nữa nhưng đây là những cái ba là cái cách kể chuẩn mà tương đối là chuẩn đây là gì chuẩn trên y học chuẩn trong cái đời sống thường nhật nói là ta biết liền nghe nhớ cái đó cho nên cái thân quán niệm xứ đó là chuyện đầu tiên là mình, hiểu cái thân này nó là cái gì gồm hai là đặc biệt tiếp theo nó đang ra sao ừ. đang ra sao Ừ. gồm đại oai nghi tiểu oai nghi và hơi thở ra vào nha đại quay nghi là gồm có bốn đại quay nghi à, gồm đi đứng nằm ngồi còn tiểu quay nghi là tất cả những cử động sinh hoạt có tên hoặc vô danh à, biết không biết bà con có có có có, có, có nhận ra cái, cái chữ này không ta tử quay nghi là tất cả những cử động sinh hoạt có tên hoặc vô danh có tên ví dụ như gãi mình gãi đó mình gãi rồi mình uh, uh, lúc lắc mình cọ quậy mình này nọ đó, đó đó gọi là có tên còn vô danh đó có nghĩa là bất cứ một cái nhúc nhích lớn nhỏ nào đó cũng đều là tiểu oai nghi hết nha thì hành giả mới biết rõ thì rồi à mình đang làm cái đó uh-huh. biết rõ uh-huh. nhớ cái đó đó cái là gọi là là là, là thân quán niệm xứ đó à, thưa quý đồng xứ là có hai cách tu một là mình ngồi mình quán niệm cái thân này đó là từ ở dưới gót lên tới đỉnh đầu của mình đó, nó gồm đất nước lửa gió đất là cái gì cứng mềm nói chung là đất nước là cái gì mà nó có cái tính chất chất là tan chảy và cuốn tụ à, thì cái đó gọi là nước quý vị thử tưởng tượng đi một cái bánh bao mình gọi nó là cái bánh bao là tại sao là bởi vì tất cả những cái miếng bột của nó được quến lại nó được gom lại mình mới gọi nó là cái bánh bao bánh mì bánh bò chứ nếu mà từng cái miếng bột mà nó không có chịu dính lại với nhau thì làm sao mình gọi nó là cái bánh được thì cái khả năng dính lại đó nó được gọi là là nước theo ở từ đạo nhé yeah. còn cái nước mà mình hiểu từ thế gian á là lý kịch là chất lỏng nó thì kẹt quá nghe nó nghèo lắm còn cái, cái chữ nước mà trong a tỳ đà nó rộng lắm là tất cả cái gì mà nó có cái tính chất tan chảy và ngưng tụ ừ, ừ, cô độc cô động quến quến đặt lại ừ, tan và quến thì cái đó được gọi là nước nha còn lửa đây là tất cả nhiệt độ dù nóng hay là lạnh lạnh cỡ nào nóng cỡ nào kể cả những nhiệt độ mà nó nó ít nó nhỏ gì nó vi tế nhất mà mình không bao giờ thế nhưng như cái nhiệt độ theo trong antidam đào thì dầu là một hạt bụi nó cũng có cái nhiệt độ trong đó một bụi nó nhỏ quá mình không cảm được nha vậy bạn biết biết bà con phải biết đó phải biết tức là cái yếu cái, cái bốn yếu tố tứ đại đất nước tự do nó có mặt ờ, ở khắp mọi thành phần vật chất to như cái núi rộng như đại dương hay là nhỏ như một hạt bụi bay trong gió thì tất cả đều có đủ bốn cái yếu tố đất nước lửa gió này đất là tất cả cái gì cứng này chất ngại chất thô nước là tất cả cái gì là cái thiết là cái trạng thái chứ không là cái mà là trạng thái cái trạng thái cái vật chất mà nói thì đại đạo nó rất là tương tự nha rất là tương tự à, nước là cái trạng thái là tan chảy và quấn tụ lửa tất cả gì ngộ dầu ta cảm được hay không miễn là nhiệt độ thì gọi là được còn gió nó tất cả những cái trạng thái gọi là di động tương phòng và áp suất di động tương phòng áp suất sâu đẩy thì cái đó gọi là gió nhớ nha thì cái thân mình nghĩ vậy thôi à, thì anh giả để ý cái đó ngồi yên biết từ dưới thân đi lên từ dưới gót lên dưới gòn có bao nhiêu đó thôi à, rồi khi mình đi mình làm việc thì mình có người thì thích đề mục tứ đại có người thích đề mục thế trước tùy tùy tùy cái cảm tính mọi người nhé khi mình chạm tay vô cái ly mình thấy nó, cái ly nóng mình à đây là lửa chạm vô ly đá nó lạnh ừ, bị đây là lửa chạm vô tay vô cái ly mình thấy nó cứng biết ở đây là đất nhớ nha đó là cái cách tu đó là cái cách tu thiền rồi, đã, rồi cái thân mình cũng vậy khi mà mình đi tắm rửa mình mình kỳ cọ mình chạm ừ, mình, mình bị tắm niệm liền à, đây chỉ là đất nước lửa gió thôi cái đức đó. duyên còn thì nó còn duyên mà nó hết rồi thì trong vòng 3 ngày là nó có mùi ha bảy ngày là nó tan ra thành nước nha ba ngày là có mùi mà bảy ngày là bắt đầu nó ra nước rồi nha kỳ rồi tôi coi cái hình đám tang của ngày à, Ubanita tôi phải nói tôi rất là xúc động vừa sốc mà vừa xúc động là ngày thọ 90 90 tuổi một vị thiền sư một vị danh tăng mà thậm chí là một vị học giả Ừ, những cái ngày tháng cuối cùng mình nằm ở bệnh viện Bangkok mà ngày còn nói sao cho nó cho nó hay thôi đó sao đừng hiểu lầm tức là trong những ngày đó mà ngài còn ghi lại những cái cảm niệm của ngài về cuộc đời về cái tấm thân này bằng tiếng Pali cái vị có biết không chúng tôi có may mắn được đọc cái cái bài bài đó, bài thơ đó thì tiếng Bali kêu là kệ đó nhưng mà mình thêm ngôn ngữ mình thơ thì ngàn năm lên giường bệnh một ông cụ 90 tuổi ha mà có những cái cảm nghiệm về cuộc đời mà ngày, ngày làm những cái bài kệ bằng tiếng Pali mà tôi còn nhớ cái ý nghĩa đó là một đời cưu mang cái gánh nặng để rồi cũng có lúc phải bỏ nó mà đi nó dơ từ ở trên nó dơ xuống mà nó khổ từ ở dưới nó khổ lên à, nó phiền từ ở trong ra ngoài mà nó nặng nhọc từ ở ngoài vô trong bài thơ nó để ý như vậy một đời cu mang nó để cuối cùng phải có lúc bỏ nó mà đi mà tưởng hay ho gì đằng này dơ từ trên nó dơ xuống mà nó khổ từ ở trên trên nó khổ từ ở dưới nó khổ lên vừa khổ mà vừa dơ vừa nặng từ trên xuống từ dưới lên từ trong ra ngoài mà từ ngoài ra trong rồi tưởng sao cũng nó nó nó thấy lạnh sinh sống như vậy mà cuối cùng cũng làm chủ không nổi phải bỏ nó mà đi ừ. đó mà rồi rồi rồi rồi bây giờ cuối cùng rồi đó thì lạ lắm trước khi mất cái bụng của ngài nó to một cách và nó là bất thường nghe bụng to một cách bất thường bụng to một cách bất thường to một cái vừa đánh chữ upandita đó Sero đó last days ừ. Upandita Sayador ha? À, mình mới thấy rồi nó nản cái lắm vô đánh coi cái hình ảnh đó à, thì mình thấy đúng là cái thân này khổ thiệt danh tăng như vậy tu hành như vậy sống lâu như vậy thành tựu nhiều thứ như vậy cuối cùng thì cũng phải ra đi như vậy nha đó là thân quá niệm xứ ừ rồi còn cái sinh còn cái cái cái cái cái, đó là mình nãy giờ tôi nói nó nó là gì còn nó ra sao nữa ừ. nó đang ra sao cái là nó đang trong tình trạng là đi hay là đứng hay là nằm hay ngồi co duỗi gãi khiều móc ừ, gì đó thì đó được gọi là tiểu quay nghi nhớ nha rồi bây giờ chịu khó ghi cái này một chút ghi một chút tham ái nhiều ha tham ái nhiều ngoài cái tánh á tình thì thô tháo thì hợp với thân quán niệm xứ nha cái tình này thì có nè mà bây giờ nó bây giờ nó nằm mốc ở dưới là không biết là cái cô giọt mưa là không biết đường của môi nó ra không nên nó, có số đi nghe chứ tất cả nó có số đi mình nói rồi á à, thêm nữa nha ái nhiều trí chậm à, và thêm nữa thêm nữa là cái gọi, gọi là tánh thô tháo á, thì niệm xứ một rồi ghi sự tức là bổ sung là bổ sung thêm cái trí chậm nữa bổ rồi, rồi nhớ nha rồi ái nhiều mà trí nhanh à, ái nhiều mà trí nhanh người thì sắc sảo ha thì hợp với niệm với thọ với thọ niệm xứ biết hiểu không ta niệm xứ một tức là thanh quán niệm xứ đó có hiểu không bây giờ làm ơn mình mình mình tự mấy cái này mình tự mình mình mình hiểu dùm chứ còn mà mà mà mà, mà, mà, mà ghi chú mệt quá nha Để hiểu là được rồi hiểu cứ kêu niệm xứ một là biết rồi rồi rồi cái người bỏ cái người cho nó mệt tà kiến nhiều à, rồi gì nữa mà trí trọng á ừ, thì hợp với cái niệm với niệm thứ ba ừ, tức là tâm quán cái này tôi sẽ giải thích sao đúng là buổi học sáng nay là, buổi học đó là, là, là, là, là cốt lõi và con phải ráng thuộc lòng nữa chứ mới. rồi tà kiến nhiều à, mà trí nhanh á à, thì hợp với cái pháp quán niệm xứ còn pháp quán niệm xứ là cái gì thì tôi sẽ sẽ lát nó nói tiếp ừ. rồi rồi đó còn có chỗ nói khác mình phải ghi thêm nữa còn có chỗ nói khác là sao hành giả uh, thích tu samatha à, phải phải có cái có cái vụ mình dùng mình samatha đó thì có trong trong mình biết samatha không ta tức là tu thiền chỉ đó mấy cái này mà bắt thì thích nữa chắc cũng chết quá à. à, samatha mà có samatha trí chậm nữa à, samatha trí chậm nha à, samatha mà trí chậm đó. À, thì hợp với niệm xứ một à, thân có niệm xứ trong trong mình tu tiết có nhiều người nên là ừ, họ nghe mấy cái này cái họ lúc mà tôi chưa vô vô, vô giảng rộng thêm ấy, mà mấy chỗ này nè cái họ nghe buồn ngủ uổng thì như ráng đi tôi nhắc lại lần nữa tất cả những nghe trong râm á nha hiện giờ mà đang đang đang nạn ráng cắn răng đi ráng nó vô thun buộc ngón tay cho nó tỉnh vì sao khi tôi ghi này xong tôi giải thích những nội dung thế nó cằn nó cằn lắm mà tôi nhắc lại lần nữa quý vị thấy rằng đó cái thân quý vị nó không có gì là khổ hết cái chuyện quý vị có mặt cái trên đời này đó là nó là sung sướng vui vẻ ha thì thôi đứng dậy tắt máy bỏ đi còn nếu mà thấy rằng cái tuổi già nó là một cái chuyện có thiệt cái chết nó là một cái chuyện có thiệt và cái chuyện mình ra đi nó là một cái cần có được một chút chuẩn bị ít nhiều gì đó thì tôi e rằng quý vị phải phải làm quen với cái kinh này và tôi nhắc năm lần nữa cách đây mấy mấy tháng tôi từng trải qua một cái kinh nghiệm mà coi như nằm một mình mà giữa khuya mà nhìn bốn bức tường trắng thỉnh thoảng y tá vô gọi là hỏi hỏi hai ba câu nha rồi họ bỏ họ đi à, quý vị biết cái cảnh đó nó tan nát cả nào đừng tới hồi mà làm thơ nha khổ dữ lắm quý vị có giàu có gì đi nữa tôi phải nói thiệt là cái đó là, là, là, là, là ma chướng tôi nói cho rõ ma chướng không có hưởng được bao lâu đâu thời gian nó qua một phút à, hành giả tôi nói đi lập thì hợp với tình niệm số một à, trí nhanh á tu samatha à, mà lại trí nhanh á thì hợp niệm xứ hai tức là thọ quán niệm xứ tức là quan sát cái phiêu linh của mình á rồi rồi cái hành giả chỉ tu quý vipassana à, mà trí chậm ừ. trí chậm á, thì hợp niệm xứ ba tu quý vipassana mà trí nhanh á à, thì hợp với niệm xứ bốn tức pháp quán niệm xứ tại quý vị hỏi tôi cái này dựa vô đâu nó dạ thưa nó nằm ở trong đây nè mà bây giờ nó nằm nó mất tôi dưới đây tôi chẳng biết Nói làm sao để đuổi cô đuổi con ra biết chi đây là đọc cho nghe nè ừ. Đọc cho nghe nè Kasma Panat vì sao Phật Ta Chất Ta Ru à, vì sao cái tôn giảng bốn cái niệm xứ mà áp nung na không có ít hơn bốn mà anh nói anh nói cái ca không có nhiều hơn bốn thì hôm nay bây giờ thích là vi ni với thật tà là vì căn cứ vào cái căn duyên của chúng sanh để mà để mà triển khai ừ. tanha charitat đích thì charitat à, tức là tanha charitat là tấm tham hả đích thì đích thì à, charitat là tấm tà kiến Samatha cái là chuyên quán mà Vipassana là chuyên à, ờ, Samatha cái là chuyên chỉ mà Vipassana cái là chuyên quán ừ. ừ mà tâm hà sẽ biết thác đích thích là ta Samatha cái Vipassana cái hi mình đã thích các bác sĩ nó về thà về thà có bất kỳ số về này xuống vụ này về xuống mình đã sẽ tức là căn cứ vào căn cứ vào cái nhanh chậm của các hạng chúng sanh nặng ái hay nặng kiến tu chỉ hay tu quán mà đuê tha đuê tha mà chia hai chia hai ừ, mỗi trường hợp ừ, thì ở đây nó giải thích thêm mình đã sát tâm hà cho bị phát xã ô la đi cầm là người chậm lục thô tháo mà lại ái nhiều thì ca gia nó có sanna sẽ bất tha này hợp với cái thành quá niệm xứ tích khát sát xuất u minh tích khát sát là nhanh xuất u minh là người tinh tế sắc sảo hả quy nó nè nó có sanna sẽ bất tha này thì hợp với thọ quán niệm xứ đất thiết chế tác sạch tiết mình đã xứ cái người mà tà kiến nhiều nhưng mà tấm tình thì chẳng lục kiến chậm thì chích ta nó phát sinh ra nó phát tha này sao nó phát tha này thì hợp với tâm quán niệm xứ Matikasa Thammanupassana Srivatana cũng tại tiếng nhiều nhưng mà cái người sắc sảo nhanh nhạy nhậm lẹ đó thì hợp với có tập quán đó là cái cái cái cái cái cái, cái tài liệu một còn tài liệu hai thì lại nói khác samatha già thì cả sẽ chết bằng là man cái hạng mà mà coi như là là là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, thì bất tham năng tức bất tha năng hợp với cái niệm xứ một tích khasa olarika olarika dạ. có biết là chuyên tu chỉ nhưng mà sắc sảo nhận lẹ thì hợp với cái niệm xứ này quỷ pasana nhà ya ni khasa hành ta sẽ ta ti dân cái hạn mà tu tứ chỉ, chỉ tu quán thôi nhưng mà chậm á, thì hợp với cái bàn cái là tâm quán thiết cả sở tứ thuốc thang còn chuyển chuyên tu quán như người thí nhanh á sắc sảo á, thì lại là họ với cái tư ý tiết cho tà rồi quán của tà đó là lý do tại sao chỉ có bốn thả ngu na không ít hơn anh nói thì anathika không nhiều hơn nhớ nha rồi hú hồ rồi bây giờ mới là mới giảng nè thân quán niệm xứ đã giảng rồi thân quán niệm xứ có nghĩa là quan sát cái thân này nè à cái thân này mà trong kinh mới nói thì nói thêm câu nữa khi ta thấy được thân này thân mình nó như thế nào thì ta sao thì người người vậy không cần phải thắc mắc ha không cần phải thắc mắc cứ khi mà quán mình rồi là mình cứ nhìn người khác à thì ta sao người vậy ta sao thì người vậy có nghĩa là về cái bản chất á, thân này nó chỉ là đất nước lửa gió chỉ là ba mai để trường còn mà về cái hành hoạt của nó đó, cái sinh hoạt của nó đó, thì nó lúc đứng lúc ngồi lúc đi lúc nằm lúc co duỗi lúc uh, tắm rửa tiểu tiện ăn uống nhai nuốt cọ quậy nhúc nhích xê dịch cử động nha rồi bây giờ tới thọ quán thọ quán niệm xứ là quan sát nha, các cảm giác thân tâm à, cảm giác thành tâm là sao à, thanh quán là chỉ ngó cái cái cái thân của mình đây nè nó nó thật sự là gì và nó đang ra sao chỉ là trong thịt trong cái cục thịt mấy chục ký của mình thôi Nha. của tâm quán thì nó hơi rộng hơn một chút nó sâu hơn là vì sao là vì bất cứ cảm giác nào dầu thuộc về tinh thần hay là về thể xác mình đều ghi nhận hết thì thí dụ nha ví dụ như giờ tôi đang buồn quá buồn thì cái buồn nó là tâm sân nhưng mà nó cũng là thọ ưu theo trong anh thì đàm là thọ ưu ưu ưu thọ ưu đây là ưu tư á ừ, thọ ưu tôi biết biết biết tôi đang khó chịu cái tâm tôi đang khó chịu nhớ nha rồi bây giờ tôi đang ngồi mà tôi đau lưng quá trời ơi sao đau quá trời vậy ta sao Sao nó mỏi cái đầu gối quá vậy ta sao mà nó tê cái bằng chân dữ vậy ta thì lúc tôi biết rõ đây là, là thân đang khó đang đang bị khổ thân đang bị khổ ừ. còn cái tâm bực bội biết là tâm đang bị khổ tâm đang khó chịu tâm đang đang, đang thọ ưu sân đang thân đang thọ khổ biết rõ ừ, quan sát rõ gió mát biết biết đây là thọ lạc thở hỷ biết biết rõ cái vui của tâm gọi là thở hỷ cái cái dễ chịu của thân gọi là thọ thọ lạc ừ, biết rõ biết rõ biết rõ đang dễ chịu và đây chỉ là cảm giác dễ chịu không hề có cái tôi đang dễ chịu đây chỉ là cảm giác thôi cảm giác này do duyên mà đến duyên hết thì nó đi nha ừ, do duyên mà nó có được cái khổ cũng vậy tất cả cái khổ những cái khó chịu của thân tâm nó do duyên mà có à, rồi cũng vì duyên mà nó mất đi mà tôi nhắc lại lần nữa những người trong room này không có thực tập thì nghe nó kỵ lắm nhiều pháp môn thì nghe cho nó mới cao siêu nhưng mà tôi xin năn nỉ quý vị thử một lần sống y như vậy thì để ý đi làm gì biết đó bản thân chúng tôi không phải hành giả nhưng mà chúng tôi chọn cái cách là cả bốn niệm xứ chứ tôi không có riêng niệm xứ nào hết là vì hai lý do thứ nhất tôi không rõ tôi là cái loại gì tôi là cái thứ người gì cho nên tôi nghĩ rằng cả bốn là vẫn tốt hơn thứ hai là cả bốn thì nó linh hoạt mà nó đối với tôi nó dễ hơn thí dụ như bây giờ tôi đang ngồi một mình tôi không có giảng nha thì tôi không có giảng vì tôi ngồi một mình tôi tôi ngồi tôi ngồi tôi uống ly nước tôi cầm ly nước lên tôi thì tôi thanh quá làm xít à, tôi cầm lên biết cầm tôi uống tôi biết tôi đang đang nuốt rồi tôi thấy thích ừ, tôi biết là tăng tham còn không đó tôi thấy ừ, dễ chịu rồi mình đang dễ chịu tôi để cái ly xuống tôi biết rõ tôi đang để ly xuống lúc có gió thổi ngang cái tôi thấy mát à, dễ chịu mình đang dễ chịu cái thân đang dễ chịu hoặc là lúc cứ lúc đó ngàn lòn làn gió thổi ngang tôi nó lạnh à mình đang khó chịu tại sao tôi quý vị để ý kỹ tôi không có nhắc đến chỉ lạnh tại sao vậy vì lạnh á nó là tục đế mà khó chịu nó là chân đế cái khổ á biết trong rừng có nghe kịp không như tôi nhắc lại nha tôi đang ngồi mà gió nó thổi ngang mà tôi thấy cái gió nó nóng nó hốc quá đi thì thay vì tôi nói nóng thì lúc đó cái nóng đó đúng cái mới sai nhưng mà cái đó là tục đế đó là cái nhìn mà chưa rốt ráo còn cái nhìn rốt ráo nó phải là nóng mà nó là khó chịu à phải nhớ cái này hai cái này khác nhau tôi đang ngồi mà cơn gió thổi ngang tôi thấy lạnh tôi thấy à lạnh ha thì cái này là tục đế còn cái nhìn mà rốt ráo nó không phải là lạnh mà nó là khó chịu nhớ nha ừ. khó chịu thì cái này quan trọng là bởi vì cũng hành giả tiến niệm xứ mà có người tu 80 năm mà vẫn còn vẫn quanh trong cái tục đế tức là cái biết của phàm còn cái biết của thánh là người ta biết rốt ráo tôi nhắc lại lần nữa thay vì mình kêu lạnh nóng mà thì mình chỉ ghi nhận là khó chịu và dễ chịu thôi ừ. và tôi nhắc lại lần nữa bà con chỉ biết nghe mà không có thực tập á bà con sẽ rất là ngạc nhiên và thậm chí là chán chường bà con sẽ thấy đổ sao mà pháp môn tu hành gì mà sao thấy nó đâu có cao siêu gì đâu ta nhưng mà thử đi tôi năng nỉ cái gì thử đi nó lạ dữ lắm nó giống như gì giống như là bao nhiêu lần tôi đã nói rồi tôi thấy quý vị đó bụng bự không đi đứng nặng nề khó khăn rồi bị cao máu bị dư đường dư cholesterol tôi mới nói nè tuy giờ thôi mỗi ngày chịu khó chạy bộ giùm tôi hoặc là nằm ngửa đạp xe đạp trên giường nó giùm tôi đi ha nằm ngửa đạp xe đạp hoặc là chạy bộ một chút sáng thì đi chạy chuyện tiếng vậy đó về nhớ nha red meat thịt đỏ tránh seafood tránh dầu mỡ chiên xào tránh chỉ ăn đồ hấp chỉ ăn đồ hấp chứ đừng có chiên đừng có nướng chỉ ăn đồ hấp mà đặc biệt ưu tiên vô rau rau trái nha mật ong nước chanh à, tránh ăn đường nha quý vị nghe quý vị rất là ngạc nhiên bởi vì nếu quý vị là người có biết chút ít về y học thì không sao còn quý vị mà dốt đặc biết gì hết thì nghe rất là lạ là tại vì sự nghiệp ông nói nó không, có cái gì mà nó cao siêu hết cái gì đâu mà nằm giường ấy, nằm ngửa là đạp xe đạp hoặc là chạy bộ hoặc là ăn rau trái ít ra đó mình đang chờ ông có nhắc gì tới xăm không phải có sâm rồi phải có nhung nê rồi phải có yến yến xào rồi phải có ờ, tuyết liên rồi cái thứ gì, đông trùng hạ thảo rồi phải có hoài sơn câu kỹ tử thục địa đổ trọng xuyên khung trần bì nghe cái gì nó hơi, hơi cao siêu chút còn đằng này sao nghe nãy giờ cả nhờ cả buổi sao nghe nói gì được không à cái gì nằm ngửa trên giường á đạp xe đạp rồi chạy bộ rồi uh, hết đất rồi ờ, rồi rồi ờ, ăn rau trái rồi nghe nó rất là kỳ nhưng mà thử đi khi thử mới biết à thì sao cái sức khỏe của mình nó đến từ những cái nguồn này nè nó rất là đơn giản mà tại vì mình không có thực tập mình không thấy nó cần thiết thì cái tứ niệm xứ nó y chang như vậy đó làm gì biết nấy làm gì biết nấy nghe nó có sen yeah. cái bồn tứ xứ tứ niệm xứ nghe nó có sang nên ra là phải niệm Bồ Tát này Phật kia ha phải réo gọi người này người nọ rồi phải quỳ lại xì sập hương đăng hoa quả rồi khấn tám hương bốn hướng rồi mai áo tràng rồi thọ bồ tát giới rồi vậy nhìn cho nó sang còn hành giả tới niệm xứ gì đâu muốn mặc gì mặc à không có cần mà áo tràng áo lam mà cũng cần phải đốt liều cũng cần gì hết pháp môn này lạ lắm không dạ, cần đặt vấn đề chai mặn cũng không mà chỉ có xin chuyện thôi à, sinh diện thôi làm gì biết nấy à, là một cách rồi một cách nữa đó là mình đang trải qua cái thân tâm mình nó đang trải qua cảm xúc gì thì ghi nhận chỉ về thôi ừ, tôi đang sân hận đang bực mình nha rồi đây là tham ái rồi tham ái rồi đây là hô, buồn ngủ nha đây là hôn thủy đây là buồn ngủ nè rồi rồi rồi biết biết biết rồi rồi đang khó chịu đang thọ khổ đó thân khổ rồi cái này tâm khổ nè đó tầm cổ rồi rồi rồi rồi rồi cầm lên đang biết cầm lên nuốt nuốt rồi nhai rồi rồi xong để xuống biết rồi chỉ vậy thôi nhưng mà quý vị làm dùm tôi một tuần ha một tháng ha ba tháng tự nhiên quý vị sẽ gọi phone mà quý vị cảm ơn rối rít quý vị nó sẽ nói rằng xưa bây giờ tôi đã biết vì sao mà ba tháng trước sư kêu gọi tôi như vậy nhưng mà đó là hành giả dọn hành giả mà xin nữa thì nó sẽ không thèm gọi phone cảm ơn luôn bởi vì khi nó bóc cái phone lên bắt công nó niệm cái mới nữa nha nó không thèm cảm ơn mà hành giả thiết thiện họ ngại bài chuyện lắm tại vì sao là bởi vì những cái chuyện căn bản là niệm nó hụt hơi rồi nha mà bắt gì bài hay cái chuyện mà trồng bông trồng cây rồi chân dọn tùm lum hết hành giả thứ không phải là người dơ không phải là người bề bộn nhưng chỉ là người không thích bài thêm nha cái này phải ghi hành giả không phải lười biếng hay bê bối mà chỉ là không thích bài thêm ừ, chỉ nhớ cái này để có nhiều người hiểu lầm chỗ này hiểu lầm nghĩ rằng là mình tu tứ niệm xứ là mình chỉ lo niệm thôi ha mình lo cái mặt chánh niệm và trí tuệ tỉnh giác thôi nha thế là nhà bụi không bài nhìn nó ớn quá nha thì không được cái này là một cái cực đoan còn cái người mà ăn rồi mà cứ một bình hoa bên cửa sổ rồi mấy chậu bông bên hiên rồi ra giường tưới tắm thì cái đó tốt tôi tôi là người tôi xin khẳng định đó là tốt nhưng mà với điều kiện đừng có bài nhiều quá và anh hứa với tôi một chuyện anh chưng hoa anh trồng hoa anh chưng dọn cái gì đó tất cả đều phải được thực hiện trong chánh niệm thì tôi ok nha còn anh bài đó cho cái nhà nó đẹp đó thì anh nhớ một câu thôi cái tâm mình nó đẹp chưa mà đòi cái nhà đẹp mà thế nào là cái tâm đẹp đó là có niệm có trí nha có niệm có trí thì nó gọi là tâm đẹp cho nên muốn dọn cho cái nhà đẹp á thì tự hỏi lòng mình trước tâm mình đẹp chưa à, rồi muốn gì muốn muốn bài cái gì đó mình hỏi cái tâm mình nó gọn chưa mà bài nữa nhớ nha ok như vậy là thân quán niệm xứ là học rồi tâm quán là ở thọ quán là mới vừa học đó là biết rõ thân đang trải qua cảm xúc gì khó chịu dễ chịu đó là thay người về tâm là biết rõ tâm đang đang có cảm xúc gì khó chịu dễ chịu và tôi nhắc lại lần nữa nó không có cái gì mà mà quý vị đừng nói hồng mà nghe đây cũng cái gì đó nó cao siêu có quý vị chỉ làm tôi chỉ đó thôi nha làm chuyện đó thôi thôi mình nó để ý nó này này này nó đang khó chịu đang khó chịu biết đó là đang khó chịu cái khó chịu này không phải là mình nó là do duyên tới do duyên tạo ra khó chịu đó đó bây giờ lát nó là duyên nó hết là tự nhiên nó đi rồi à, nó là một người khách không mời mà tới cái thứ khách mà mình gọi là trà nước hậu hỷ trọng đãi nó ha thì là nó sẽ ở lì ra đó còn cái thứ khách mà mình làm lơ mình đừng có mời mọc nó rồi tự động nó bỏ nó đi nhớ mà dĩ nhiên cái câu này là chỉ cho hành giả nào thứ dữ thì họ mới mới tin chứ còn quý vị mà mới mới mới tập tầm sơ cơ quý vị chưa có thấy câu này đúng cái câu mà khách nào mà mình càng gọi là nồng nhiệt á thì họ mới ở lại còn cái thứ khách mà mình lơ là nó nó thì nó sẽ bỏ đi cái câu này là một tôi hứa đây đâu là cây là đây là một câu rất là đúng nhưng mà nghe lúc này thì chưa đâu quý vị chưa chưa tới lúc đủ quý vị nhận ra cái câu này đâu sẽ có một ngày quý vị thấy tâm trạng gì cảm giác gì mình cũng chỉ ghi nhận nó đừng đặt vấn đề với nó quá nhiều đừng nặng lòng với nó đừng xem trọng nó đừng xem nặng nó thì tự động nó bỏ nó đi thôi nha bỏ nó đi và cái này nó quan trọng cái này ghi ghi nhận thêm nè tâm bất thiện khi được khi được gì đây nhận diện sẽ biến mất nhưng tâm thiện khi được nhận nhận diện sẽ vững mạnh hơn à đây là cái câu bà con bắt buộc phải thuộc lòng nha tâm bất thiện khi được nhận diện thì biết à, đây là sanh nè đây là sanh thì nó sẽ mất nhưng mà ngay bây giờ thì chưa nha tôi phải nói rõ bây giờ thì chưa lúc sơ cơ thì chưa mai này sẽ được ghi ghi em bé rồi đó ừ. à, tấm bất thì khi được nhận diện sẽ biết mất thí dụ như tôi biết ở đây là tấm xanh này à khi là đây là tấm xanh này thì, nếu mà tôi vững rồi đó thì tôi nhận ra nó là sẽ mất nhưng mà khi tôi biết đây là tâm thiện nè à tôi tôi đang ngồi mà tự nhiên tôi nghe nghe tôi tôi tôi, tôi nghe một cái mùi khói hương đi ngang tôi nghĩ đến đến đức phật cái lòng tôi nó vui thì lúc đó tôi biết ở ờ, à, đây là tâm thiện thì lúc mà tôi biết đây là tâm thiện tâm thiện sẽ còn lại đó mà tại sao tại sao có cái chuyện tâm bất thiện mà được nhận diện nó sẽ mất vì vì tâm nhận diện chính là niệm là trí là thiện thiện ác không thể cộng sinh à nhớ không vì cái tâm nhận diện ấy, chính là niệm là trí là thiện mà thiện ác thì không thể cộng sinh cho nên á, khi mà thiện khi mà thiện á, mà nhận diện ác á, thì ác sẽ biến mất mà khi thiện mà nó nhận diện thiện á, thì chúng chỉ mạnh hơn nghe nghe kịp không ta alo các vị có nghe kịp nghe kịp chỗ này không tại sao mà tâm bất thiện khi được nhận diện sẽ biến mất là bởi vì cái cái cái tâm nhận diện đó là tâm thiện mà ông thiện với ông ác làm sao mà ông ở chung nhà được cho nên là ông ác phải ra đi còn cái cái tâm thiện tại sao khi được nhận diện nó sẽ mạnh là bởi vì nó là thiện mà cái tâm nhận diện nó cũng là thiện thì tụi nó là hai cục thủy ngân phải đi thêm hai khối thủy ngân sẽ thành một điểm dễ, dễ hiểu thôi nó chỉ nó đơn giản vậy mà mà cứ không tin tưởng là này là cao siêu có thiện này cộng thiện kia là hai miếng thủy ngân nó bự còn bây giờ tôi hỏi cái ông cái ông bất thiện á ông là một cái thành phần khác rồi cái ông thiện ông này nhận diện nó là khác ông này dòm kia là nó mất nó phải rồi vì vì hai ông nó nó nó, nó không có chung một nhà nhà nó là tử thù không đội trời chung nha không đội trời chung nha là phải nhớ tử thù rồi rồi là đó cho nên cái thọ quán là gì thọ quán có nghĩa là biết rõ mình phải ghi nha thọ quán là biết rõ cảm giác gì đang à, xuất hiện ở thân tâm ừ. biết chúng do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất à, không có ai dễ chịu hay khó chịu đó, đó là thọ quán bây giờ tới tâm quán nè tâm quán niệm xứ là nhìn thẳng vào tâm mình xem nó lúc này đang là tham thích à, hay sân hận bất mãn nhớ nha cái thọ quán là cảm giác thôi cảm giác dễ chịu hay khó chịu nha còn cái này là thiện hay bất thiện ừ. tâm quán thì phải ghi rõ phải phải ghi phải ghi với bà con hiểu lòng nữa thọ quán là nhận diện sự khó chịu hay dễ chịu tâm quán là nhận diện tâm đang thiện hay ác hai cái này khác nhau nha hai cái này khác nhau vị la hán vẫn còn có cảm giác Ừ, khó chịu ở thân xác nhớ nha nhưng không còn sự bất mãn ở tâm riêng thiện ác thì tuyệt đối không có ở vị la hán trong râm sẽ có người thắc mắc các vị nói ủa sao a la hán còn thiện thì tôi xin nói rõ tâm ác là điều kiện đưa ta về cái cảnh khổ tâm thiện á đưa ta về cõi lành nè la hán là người nhàm chán tất cả hình thức tái sanh nên không còn thiện ác nữa cái phần này là nói nói thêm cái chỗ này chứ chỗ này nó không phải là chỗ nhắc cái chuyện này mà lỡ phải nói chứ sao giờ nha cho nên thực sự dĩ mà tôi nhắc đến chị la vị la hán ở đây là bởi vì tôi muốn cho bà con thấy rằng cái thọ quán nó khác tâm quán chỗ nào thọ quán nó là mình quan sát cái khó chịu dễ chịu và tôi xin nhắc lại ở đây tôi cố ý hả giảng kinh niệm xứ cho người chưa biết gì ừ cố tránh nói nhiều về a tỳ đàm đó là vậy đó đó cho nên thọ quán thì biết rõ thân tâm đang khó chịu hay dễ chịu và nó không phải là tôi nha nó không phải là ta à, không nó, cái cảm giác đó không phải là cảm giác của mình đó. và cái gọi là mình ở đây đó nó cũng chỉ là những thứ tập hợp do duyên à, gồm danh sắc đất nước lửa gió thiện ác buồn vui cộng lại chứ không có một cái tôi nào hết ngay bây giờ thì không có thực tập chỉ nghe thôi thì mình một là mình không có tin hai nữa là mình không có một là mình không có tin và có thể mình không có hiểu nó hiểu tại sao tại sao kỳ vậy tại sao cái này rõ ràng là má tôi đẻ ra tôi rồi tôi lớn lên tôi ăn uống nhai nuốt rồi tôi tập thể dục cái cục thịt này là của tôi thân xác này là của tôi buồn vui này của tôi rồi tự nhiên bây giờ cấm không cho tôi nghĩ cái này là của tôi là sao ừ. nhưng mà đó là người biết đạo với người biết đạo họ sẽ phải bắt buộc sẽ thấy cái này khi mà anh sống bằng cái tâm niệm suốt ngày mà đây là tôi nè đây là của tôi đó thì anh không thể nào anh ăn lạc bằng cái anh chàng kia hết cái anh mà coi như anh thấy mọi thứ là do duyên mà có có rồi phải bị mất mình thấy nó kỳ kỳ vậy nhưng mà về lâu về dài anh an lạc lắm bây giờ chỉ nhẹ nhàng thôi bác sĩ phán nó ung thư một cái là cái anh chàng hành giả là anh nhăn răng ra anh cười mà đôi khi mình á, là hồi đó giờ cái gì cũng tôi tôi hết đó tới hồi mình nghe bác sĩ phán mà ung thư một cái là nó xuống liền nha xuống tinh thần hôm trước mà chúng tôi bị thận mà bác sĩ nói chúng tôi một câu mà chúng tôi nghe lỏng trên sống ông bác sĩ người đức ông nói du có biết là du rất là lucky không du rất là may mắn là bởi vì cái bệnh thận của du nó không có chết được nó chỉ làm cho du đau thôi nó mới chết được nhưng mà nhờ du đau cho nên du mới chịu có du ra đây để cho chúng tôi tình cờ phát hiện là cái gan của du nó có vấn đề nặng nó bị nhiễm mỡ à, nó bị nhiễm mỡ rất là nặng mà cái men gan của du nó rất là cao nó cao ghê lắm ừ. à, nó cao như là một cái tay mà như là bợm nhậu vậy đó ừ. Ừ, giống nó cao nó nó nó, nó cao như một tay bợm nhậu vậy là cái cái men gan rất là cao ừ. mà cái đó là cái chết bởi vì cái nhiễm mỡ mà lại men gan cao đó là du chết là cái chết nha mà du lucky là vì du đau cái kia mà chúng tôi mới lôi ra nọ cái nọ thì lúc đó mình mới biết à thì ra là mình còn sợ chết kinh khủng cái gì có biết không à, cho nên ai trong room này nghĩ rằng mình giàu mình đẹp mình khỏe mình trẻ đó ha thì tôi xin là kề tay nói nhỏ cho người đó một câu là buồn vui của quý vị đó do người khác nắm chứ không phải quý vị nắm đâu thứ nhất mình lái xe ra đường mình cẩn thận cỡ nào đi nữa chỉ có 50% là của mình thôi mà 50% là của cái tên kia rồi của cái thằng chạy ẩu á nha chứ cái gì đừng có nói với tôi là cái gì chạy cẩn thận không tôi tôi nói thẳng luôn cái gì chỉ có năm chục thôi không được 51 nữa dạ không được 51 nữa đúng 50 còn 50 còn lại là của cái tên khác ở trên đường đó là một thứ hai là bác sĩ buồn vui của bác sĩ của quý vị là do bác sĩ họ phán họ giấu thì mình vui mà họ mà họ nói quỳnh tẹt ra là mình nghĩ nước mình chết thôi chỉ cần mà họ nói họ nói mà cái mặt nó hơi nghiêm trọng đó họ nói chắc tôi sẽ cho ông bà đi làm một cái test Thực tế nó có một chút bất thường Chỉ một câu này thôi Là tôi bảo đảm ha Mới vừa là thi đậu hoa hậu á Nghe cái đó cũng chết điếng như thường Chỉ là cái mặt của ông nó nó không có được vui vẻ lắm Mà ông nói ờ, sao thấy nó hơi kỳ kỳ Để tôi cho ông hay bà một đi làm cái test Chứ còn ở đây tôi không có đủ cái ờ, phương tiện là quý vị nghe như vậy mà quý vị vẫn còn nhăn răng là quý vị cười đó thì tôi thật sự mà nói vô cùng kính nể nha vô cùng kính nể luôn tại vì quý vị đã đạt tới cái cảnh giới mà không thèm sợ chết nữa Đấy. cho nên, nên là đó là tâm quán niệm xứ là biết rõ thân cái tâm này nó đang thiện hay ác rồi bây giờ cái pháp quán niệm xứ là sao cái pháp quán niệm xứ là cùng lúc ừ, nhận diện cả ba cái niệm xứ trước à cùng lúc ghi nhận cái ba niệm xứ trước mà một cách à, chuyên môn hơn một cách chuyên môn hơn ở ba niệm xứ trước ta biết đây là ông a bà b mình phải báo đơn ví dụ thôi ừ ở niệm xứ bốn ta biết rõ đây là ông a bác sĩ chuyên ngành nhi khoa đây là bà b à, luật sư chuyên kinh tế trong rung có nghe kịp không ta ở ba niệm xứ trước ví dụ như bây giờ mình mình biết ở đây là khó chịu đây là dễ chịu vậy thôi à, đây là tâm sân à, đây là tâm tham hết đó là cái biết của, của ba niệm xứ trước nhưng mà cái biết của cái thứ tư thì nó chuyên nghiệp hơn à, ở cái niệm xứ bốn này nè khi có cái tâm bất mãn người hay sự vật nào đó ta biết đây là sân truyền cái là pháp bất thiện phạt cái dưới cho nó gọn đi là một trong năm chướng ngại của thiền định hiểu không ta ở bốn ở ở ở ở ở ở cái niệm xứ bốn khi có tâm khi có cái tâm bất mãn người hay vật trò đó thì ta biết là đây là sanh truyền cái nè là một trong năm cái chướng ngại thiền định à, trong khi à, cũng đối tượng đó nhưng mà hành giả mà thôi khỏi ghi đi nhưng mà hành giả mà mà thọ quán á, à, chỉ ghi nhận là khó chịu của tâm hành giả tâm quán á, thì chỉ ghi nhận là tâm sân các vị có nghe kịp không các vị nghe kịp khi mà mình tu mình thọ quán á thọ quán á thì mình nghĩ đây là khó chịu rồi xong còn khi mình tu tâm quán mình nghĩ à đây là tâm sân nhưng mà khi mà mình tu cái pháp quán á, thì cái chỗ này nè thì mình biết ở ờ, đây là sân truyền cảm cái biết này là cái biết chuyên nghiệp giống như hồi nãy tôi nói à, mấy cái trước mình chỉ biết này là ông a bà b thôi à, bà này mới là lê thị loan ông kia là trần văn tuấn ha nhưng mà ở cái cái thứ tư này nè là mình biết là bà loan này nè là bà là luật sư kinh tế chuyên kinh tế bà làm trọng tài kinh tế à, tư vấn kinh tế cho mấy cái tập đoàn lớn còn cái ông a đó ông này là bác sĩ mà chuyên ngành nhi khoa à, mấy cái thằng nằm nôi đó là có gì là kêu ổng nha ừ thì như vậy thì cũng là cái cái biết ông a bà b chứ có gì hết đó. nhưng mà đó cái biết của cái cái cách thứ tư này nó chuyên nghiệp nó đòi hỏi phải có kiến thức ừ. nó đòi hỏi cái kiến thức nhiều hơn ừ. nhớ nha ừ. nhớ cái đó thì uh, hồi nãy mình đã ghi rồi à, thứ nhất là đầu buổi giảng tôi đã nói rõ là tại sao mình phải tu tứ niệm xứ mà tứ niệm xứ là cái gì nha tôi đã nói rõ rồi tương xứ là cái gì và tại sao mình tu tịnh niệm xứ tôi đánh một cái vòng nó rất là rộng mà gần giống như lạc đề đó và đã nhờ vậy tôi đã giải thích xong cái lý do cái lý do và ý nghĩa của cái tứ niệm xứ tứ xứ là gì và tại sao phải tu tứ niệm xứ rồi đồng thời tôi đã giảng xong cho bà con nghe một cách đại khái về bốn niệm xứ và cho bà con ghi rõ luôn cái trường hợp ừ, niệm xứ nào nó thích hợp cho cái hạng người nào à, ngày xưa còn phật rồi còn thánh tăng á, thì các vị có thể dòm cái mũi của mình để biết mình hợp với cái gì bây giờ mình cũng còn trông cậy vào có mấy nguồn nó hơi ừ, bấp bên ví dụ như mấy thiền sư vậy có thiền sư dạy thiền sư khác ông giỏi ông dở nha à, có chứng thánh hay không mình không biết nhưng đại cái vị nào mà tinh thông pháp học á quyên thâm à, giáo lý một chút thì mình cũng đỡ một chút còn như, như sợ những vị mà dùng kinh nghiệm bản thân này cũng hơi ngại nha nhưng mà ở đây quan trọng nhất là ở đây tôi xin thưa một chuyện mà tôi cho rằng cực kỳ quan trọng đó là tất cả cái điều tôi đã nói rồi hôm nay tôi nói lại nữa tôi nói hoài có những chuyện tôi nói hoài tôi cũng không biết mắc cả bởi vì nó cần thiết tất cả những cái hướng dẫn của các thiền sư miến điện thái lan tích lan việt nam đã nói là tất cả những hướng dẫn mà mang cái tính cách kinh nghiệm bản thân thì nó đều mang cái dấu ấn cá nhân phải ghi cái này xuống kinh nghiệm bản thân luôn mang cái dấu ấn cá nhân à, mỗi người luôn có những sở trường và sở đoản ta đem cả hai thứ đó vào trong kinh nghiệm của mình các vị có nghe kịp này không ta kinh nghiệm bản thân nó luôn mang dấu ấn cá nhân nhớ này cái câu này quý vị phải xăm quý vị học lớp tôi riết quý vị xăm nói xăm từ ở trên xăm xuống giống như là đại ca giang hồ vậy đó ừ. kinh nghiệm bản thân luôn mang dấu ấn cá nhân ừ. mà mỗi người luôn có những sở trường và sở đoạn và ta đem cả hai thứ đó vào trong kinh nghiệm của mình thí dụ như bây giờ tôi thích cái gì tôi ghét cái gì tôi hợp với cái gì tôi kỵ với cái gì nha thì thí dụ như bây giờ tôi là người chơi chơi lan đi sự kiện đi thì nếu quý vị để ý đó à, quý vị, quý vị để ý đó quý sẽ thấy là tôi quý vị tới học với tôi tôi hay chỉ quý vị cái cách nào đó mà nó theo cái kiểu của tôi à, tôi ghét cái gì thì tôi hay, hay, hay nói xa xa gần để tôi cho quý vị tránh cái đó mà tôi mê tôi khoái tôi thích cái gì đó thì thường tôi nói vòng vòng vòng họ tôi cũng kéo cái gì về hướng đó đó là chơi lan kiện đó nói chi là vấn đề tâm linh như là hướng dẫn thiền định thiền sư phàm phu mình đó, nói chung đó, là chỉ trừ ra bị chánh đẳng chánh giác các ngài dạy người khác theo cái người ta cần còn mình đó, mình dạy người khác theo cái mà mình muốn các vị có phân biệt được cái này không alo thầy giỏi đó là dạy cái mà trò cần à, còn thầy mà dở thì dạy thứ mình biết và mình mình muốn biết nghe hiểu không ta alo thầy giỏi là dạy cái mà trò canh còn thầy dở thì dạy cái thứ mình biết dạy, dạy cái thứ mình muốn không à nó kẹt vậy đó ừ. Ừ. bây giờ mình à, không biết đi xe đạp mà học trò nó tới nó, nó xin học thôi kệ em sách cái xe ba gác ra xài dạy dạy thời gian ra nhỏ biết đạp ba gác biết đạp xích lô nhưng mình chỉ xe đạp là tại mình nếm được à nó khổ vậy à, mà mình mà cái mục đích nhỏ đó nó cần đi xe đạp à, để nó trở thành cua nó đi nó trở thành vận động viên quốc gia à, còn mình thì mình không có biết chạy hai bánh mình cứ biết cái ba bánh thôi xách cái xích lô ra cái là đè nó ra dạy nó thì cũng tội cho nó nha ok cho nên mình cứ nhớ chừng là thiền sư nào đi nữa kinh nghiệm nào đi nữa thì cũng chỉ mình để là tham khảo nên tham khảo ờ, và đối chiếu hơn là nhắm mắt thờ phụng đó là một chuyện chuyện thứ hai lý thuyết à, lý thuyết cả lý thuyết lý thuyết lý thuyết tứ niệm xứ của đức phật trong tam tạng ấy, rất là đơn giản vì ngài chỉ đưa ra cái chung cho toàn thể à, không nhắm đến cái riêng cho cá nhân cái này xong cho người nữa khổ khi cái này lại xong nữa cái lý thuyết tứ niệm xứ đức phật trong tam tạng rất đơn giản là vì ngài chỉ đưa ra cái chung cho toàn thể không nhắm đến cái riêng như cá nhân à, mà không tôi nhớ tôi nói, nó biết tôi nói ở đâu vì tôi nhắc lại ngài dạy mình nấu canh chua thì ngài nói là me à, nước đường à, rồi con thích cái gì thì con bỏ thêm cái đó chai mặn tùy người hạch ngài dạy mình nấu canh chua thì nói vậy đó ngày đó là rau rau ôm à đúng rồi rau ôm rau ngày lựa những cái quan trọng đó, rau ôm nè ngò gai nè à, rau cần dày lá nè ngày đó con có thể lựa là một những cái này mà đặc biệt ngày nó gọi là rau ôm nè rồi me nè nha rồi chút đường nè à, rồi còn ngoài ra thơm là cà là giá là đậu bắp mà là cái giống giải gì đó là tùy người nhưng mà nghe nó là cà ngài chỉ nói là nước là rau ôm với me đây là cái ba món mà cộng lại con sẽ có nồi canh chua mà tại sao ngài nói gọn như vậy là bởi vì khi mà ngài nói quá chi tiết tại vì ngài là đánh pháp vương mà cha của ba cõi khi mà ngài nói chi tiết quá đó thì người ta sẽ coi cái lời của ngài là khuôn vàng thức ngọc người ta sẽ đi theo mà có những người họ không có thích ăn rau ôm mà họ lại nấu canh chua bằng cái rau và rau cần dày lá biết trong đó mình biết là cần dày lá không ta cái rau mà có lông lông á ừ. có người họ không có thích đồ ôm không thích đồ cành mà họ lại thích cái cái ngò gai mới ghê chứ à đức phật biết như vậy cho nên là ngài ngài không có nói đến ba cái loại ba cái thứ rau mùi này ngài, ngài chỉ nói là ngài chỉ nói rất là ngắn gọn me rau mùi nước hoặc nếu được thì thêm miếng đường để cho nó kèm cái vị lại cho nó đậm chút rồi xong rồi điện tử nghe nó mới bắt đầu mới mà là cha nào thích rau ôm thì cha nó nói rất nhiều về rau ôm nói là cái rau này nó thơm nó có cái mùi nước cái mùi canh chua rồi ăn nó nó chữa bệnh gì bệnh gì rồi cái cách trồng rau ôm mà trồng sao trồng nước sắp sắp nửa nước nửa bùn mà thường là ở xứ nào ở việt nam mà có ô nói minh mông cuối cùng hồi lên là nói về nồi canh chua mà nói bọn họ nó lọt qua bên cái kỹ thuật trồng rau ôm rồi nói nào là về địa dư xã hội văn hóa miền tây nam bộ ô nói bộ nó qua đó nó càng đi càng xa trong khi đức phật ngày không ngày chỉ nói canh chua ngày chỉ nói rất là gọn chỉ nói me nè rau rau thơm nè và một ít đường xong đó nhớ cái này nha chứ đừng có chê đức phật ngày ngày dạy ít ngày dạy không có chi tiết tại vì tôi nhắc lại nữa ngày dạy chung cho tất cả không dạy riêng cho cá nhân ừ rồi bây giờ bên đây là đã 10 giờ rồi bây giờ tôi ờ, đề nghị các vị một số chuyện đó là đọc dùm tôi cái bộ tứ niệm xứ à, đọc cho kỹ bởi vì tại sao không phải tôi làm biết nhưng mà tôi tôi nghĩ rằng đó là tôi cũng theo cái tinh thần của đức phật chung chung gọn cho tất cả không đào sâu cho cá nhân là một thứ hai nữa đó tại vì cái tài liệu đó nó quá đặc biệt quá xuất sắc do hai vị trưởng lão là ngài Mahasi và ngài ngài Silananda ngài Mahasi và ngài Silananda có một cái nhân thân rất là đáng nể ngài Mahasi là cái vị thuộc lòng tâm tạng mà đóng cái vai trò của cái người hỏi vai trò của người hỏi tức là vấn sư đó ở trong cái kỳ ký tập tâm tạng vấn là sao có nghĩa là ngài hỏi từng vấn đề cái điều luật này bài kinh này được đức thế tôn thuyết giảng là cấm chế ở đâu trong trường hợp nào vì sao nội dung thế nào đó, còn cái vị kia đó là cái người trả lời những quý chích tích xa ra là người trả lời mà phải thuộc lòng tâm trạng mình mới hỏi người ta được rồi và sau này ngài trở thành ra là cái vị mà tổ sư của cái dòng thiền gọi là phòng xẹp thì uh, cái, nghe cái chuyện phòng xẹp mình cũng có nhiều cái mình để bàn dữ lắm nha à, và chắc chắn là ngày mai chúng tôi sẽ quay lại bài kinh tứ niệm xứ phải ghi ngày mai sẽ trở lại kinh này à cũng được không mấy ngày mai đâu không không, không mấy ngày mai sửa lại tuần này nha sẽ sẽ gì ta sẽ học riêng kinh này à, vậy tôi mới chịu bởi vì ngày mai tôi sẽ nói nhiều về cái hơi thở à, rồi cái mỗi ngày tôi sẽ nói nhiều một số chuyện ừ, nói nhiều một số chuyện nói nhiều một số chuyện là bởi vì đọc ờ, là đọc vậy thôi chứ cũng có một vài cái quý vị cũng cần nghe chút dĩ nhiên phải là của tôi tôi đâu phải là thiền sư nhưng mà tôi, tôi, tôi, có thể tôi đọc nhiều hơn hoặc nhiều cái không phải nhiều hơn mà có cái là cái chỗ cái mà tôi đọc quý vị chưa có đọc mà chỉ vậy thôi tôi đọc dùm thôi nhớ nha vậy thì ngày mai và ngày mốt mình sẽ tiếp tục học kinh Đại Niệm Xứ và nếu ai đó mà không có duyên theo đuổi cái lớp kinh tạng từ trước đến giờ thì à, thì coi như là chỉ riêng kinh này cũng có cái gì đó để gọi là trong cái thời gian là phật tử và tôi nhắc lại tuổi nào tình trạng sức khỏe kinh tế gia đình ra sao thì cái kinh này tuyệt đối quan trọng cho tất cả những ai tin phật thờ phật và đặc biệt biết ưu tư về cái đời sống của mình chúc các vị một ngày vui Idang me nyati nang ko tu sukita hon tu nyatayo. Idang me nyati nang ho tu sukita hon tu nyatayo. Idang me nyati nang ho tu sukita hon tu nyatayo. ඉදං මේ පුඤ්ඤං අසවාඛයා වහං හෝතු ඉදං මේ පුඤ්ඤං නිබ්බානස්ස පච්චයෝ හෝතු මමං පුඤ්ඤාම් පගං සබ්බ සත්තනං ධීමා සාදු සාදු සාදු